cửa hàng xăng dầu Cảng Cá Hòa Lộc tưng bừng khai trương từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Hùng khai trương, nhận nhiều ưu đãi, nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Chỉ cần bơm 50.000 xăng hoặc dầu là quý khách hàng đã được nhận một món quà đầy ý nghĩa. Cửa hàng xăng dầu Cảng Cá Hòa Lộc xin chào quý khách. Cửa hàng xăng dầu Cảng Cá Hòa Lộc nằm tại vị trí cực kỳ đắc địa bên trong sân Cảng Cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Một vị trí giao thương huyết mạch, vận tải, thủy bộ, cung cấp nguồn thủy hải sản hàng hóa trên cả nước. Cửa hàng xăng dầu Sun Oil sở hữu vị trí không gian cực kỳ hợp lý, nhằm đáp ứng phục vụ khách hàng đường thủy, đường bộ, đảm bảo an toàn là một nét đặc trưng mà không phải cửa hàng xăng dầu nào cũng có. Đến với cửa hàng xăng dầu Sun Oil với phương châm uy tín, chất lượng, tạo niềm tin, chúng tôi tự tin sẽ mang đến quý khách hàng chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Cửa hàng xăng dầu Sun Oil có đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo tận tình, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp cùng trang thiết bị hiện đại. Cùng với nhiều chương trình hậu mãi, chắc chắn quý khách hàng sẽ hài lòng khi đến với chúng tôi. Cửa hàng xăng dầu, trạm dịch vụ xăng dầu Sun Oil là điểm tiếp nhiên liệu xăng dầu cho xe cơ giới, cho các loại tàu thuyền khi ra vào hoạt động tại cảng cá Hòa Lộc. Cửa hàng xăng dầu, trạm dịch vụ xăng dầu Sun Oil hứa hẹn sẽ là điểm tiếp nhiên liệu lý tưởng dành cho quý khách. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.